Hải Đăng uh, xin chào bạn Sau đây Hải Đăng uh, giới thiệu các bạn uh, dòng máy ngang uh, Hiện Hải Đăng uh, đang phân phối hai size uh, uh, hai, hai kiểu máy Một là máy GA 1000 Hai là kiểu máy uh, DC 1000 Đấy. Đều uh, quay tay trái hết các bạn nhé à. Hải Đăng uh, sẽ review uh, DC trước nhé DC thì Hải Đăng uh, trước đã có một lô rồi đã về trước rồi phải đang review lại rồi. đây bạn máy à, DC dòng à, not B DC đây bạn khá đẹp thông số máy đây các bạn Ờ, tải mác là 5 cân tải mác 5 cân trọng lượng là 206 gram này Đấy, tỷ lệ truyền là 6.3.1 ờ, 10 cộng 1 vòng bi sức chứa dây theo mm các bạn nhé là 0 0.285 130 m 0.33 là 110 m Đấy, đây là có cả mã vạch để các bạn à, check lại hàng đây mã vạch của hãng các bạn nhé chuẩn à, của hãng luôn trong máy gồm à, thiết kế của máy và thông số của máy các bạn các bạn tháo ra thì các bạn nhìn qua cái các bạn tuần giữ lại cái thông số cái thiết kế của máy như này các bạn lắp ráp lại là ok không vấn đề gì Đấy các bạn cứ giữ nguyên các bạn tháo như nào bạn à, giữ lại đấy tháo ra vào giữa đấy là các bạn câu lâu thôi bình thường thì chẳng tháo ra làm gì cả các bạn câu lâu các bạn à, vệ sinh thì các bạn à, tháo ra thì các bạn cứ nhìn theo cái thiết kế của máy như này các bạn lắp thì không bao giờ bị sai đấy, không sai số đây các bạn tháo này ra nếu mà các bạn muốn bảo dưỡng nhanh câu nhiều thì các bạn bảo dưỡng nhanh các bạn ấn này xong vặn nhấn rung xoay ấn rung xoay các bạn xoay xoay xuống Đó, đẩy tay này xoay này ấn này xong xoay là ra nhấc nếu mà bị dối các bạn mới câu thì bị dối các bạn có thể tháo được cái lô cước này ra các bạn gỡ Đấy các bạn tháo rời ra nhấc này ra để các bạn ờ, gỡ dây dây cước của cái dây dù PE cũng là nó đây là dòng DC Đấy. Hải đang ờ, review dòng màu DC của Not B 1000 Đấy, tỷ lệ truyền khá cao tiếp đến các bạn là máy uh, GA đều quay à, tay trái hết rồi nhé màu à, hai màu khác nhau các bạn à, cũng nhận biết tay quay cũng khác nhau các bạn ạ tay quay khác nhau và phần bên trong còn phần bên ngoài các bạn là khác nhau rồi các bạn Đấy núm núm của tay quay này Đấy, và tay quay cũng khác nhau Đó, nhìn núm về cơ bản là thông số nó giống nhau thôi còn phần bên ngoài thiết kế khác thôi đây, thông số của máy à, GA đây các bạn nhé cũng là 206 à, gram này tải à, cá là 5 cân này tỷ lệ truyền và đường và bi là cũng giống nhau hết cũng có mã vạch rất nhẹ các bạn nhé máy ờ, kia các bạn tháo cũng giống nhau thôi hai máy cơ bản là giống nhau đây chỉ hải đang ờ, review qua phần bên ngoài các bạn hải đang sẽ quay ờ, phần bên ngoài lại cho các bạn đây là phần à, bên ngoài của máy để các bạn à, so sánh thì à, tiện so sánh thì các bạn hải đang quay qua cho các bạn so sánh à. Đấy, phần tay quay hai bên hai cái khác nhau nhé các bạn nhé Đấy. Đấy, quay bên ngang ngang cũng khác nhau ghi rõ là DC và GA 1000 Đấy, phần thiết kế mặt đằng trước cũng khác nhau Đấy, mặt à, khác nhau hoàn toàn Đấy. quay phần tay Đấy. cơ bản khác về bên ngoài còn à, thông số máy thì giống nhau Vừa rồi Hải Đăng ờ, Phí Sinh đã giới thiệu các bạn máy ờ, ngang nốt bi tay trái Dòng ờ, GA và dòng DC Hải Đăng Phí Sinh xin chào Hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Sinh